mình Ta-da yeah. Ok Ôi, ơi nhìn lên đâu nha Không được nhìn lên đâu nha Hả gì không được nhìn lên Em em tự em em tự thấy mà chị Kairon đang nó đang đạp lên trên đầu của em kìa Trời ơi cái đầu của mình mới vừa gọi hôm qua Kairon làm gì Vậy cay không được nhìn nó chạy Oh my god Ôi kỳ cục quá <laughs> Trời chị ca mui, chị ca mui dám dám nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn váy của Simi, chị ca mui thật là biến thái. Ừ. Ok bạn ơi, thì hôm nay nè mình đã mời các thành viên của Hero Team vào trong đây để chơi cùng với mình một cái trò chơi nữa bạn ơi, bạn thấy xung quanh mình nè. Đó, thấy rất là nhiều Doraemon luôn đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi một cái trò chơi, cái trò chơi này có tên là gì bạn biết không? Cái trò chơi này nó có tên là giành bánh rán của Doraemon. Có nghĩa là sao? Bây giờ mình sẽ bắt đầu cho bạn hiểu luôn nha. Ok, bắt đầu nè. Ồ, mình là Doraemon bắt đầu. ngon nha. Tôi cũng muốn ăn. À, ok. Rồi, bây giờ sau khi mà mọi người à, xuống dưới đây nè thì à, nó nó nó sẽ bắt đầu đếm đếm đếm đếm thời gian nha. Đây mọi người nhìn nè, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách cách chơi nha, bạn nhìn này thấy không? Đó nó đang đếm thấy không? 987 nè thấy không? Nó đang giảm dần nữa bạn ơi. Và sau khi mà nó đếm hết được cái số này á thì nó sẽ xuất hiện ở trên sân của chúng ta những cái bánh rán bạn ơi. Và nhiệm vụ chúng ta là phải giành bánh rán. Đó. Dạ, dạ, dạ, cái đòn đi xuống đi cái đòn đi xuống đi cái đòn đi xuống không cho cái đòn giành <laughs> ok và một tí nữa các bạn ơi sau khi leo leo lên trên bánh tráng á, thì bên dưới sẽ xuất hiện một cái hố không mấy bạn ơi đó người nào té xuống dưới thì người đó sẽ bị chết hiểu không đó và ai sẽ là người sống sót cuối cùng thì người đó sẽ là người chiến thắng bạn hiểu không đó rất là đơn giản luôn ok game này rất là hay luôn ok rồi đó xuất hiện lại bình thường rồi nè rồi ok bây giờ mấy cái bánh rán nó nó sẽ biến mất và sau đó sau đó nó sẽ xuất hiện những cái bánh rán khác múa múa múa gì vậy ok à mọi người ở trong đây nó có thịt thịt thịt, thịt gà nè mọi người ăn vô ăn ăn ăn vô để chạy cho nhanh ăn nhanh vô chạy nhanh ok hai, một bụp ô tôi xé cái bánh này nha xé cái bánh này rồi, chị em tương tàn chị em tương tàn giành đi sam giành đi đừng có dành đi đi chậm quá sam chậm quá rồi xong Sam chết luôn Trời ơi Sam ơi tôi đã bảo là Sam giành đi mà Sam không chịu giành Thấy không giờ chết rồi thấy không Trời ơi Tôi tôi tôi tôi tôi không giành chị em tôi đâu Tôi là tôi yêu quý chị em tôi thôi Ok thôi không giành thì thôi rồi ok, bây giờ là ừ, tiếp nha, bây giờ là xuất hiện sẽ còn có ba cái bánh rán mà thôi mà trong đây có tận bốn người thì ai sẽ phải giành giành với nhau giành với nhau đây. Ok. Ờ, uh, uh, cái đó đi ra. Đi ra. Cái đó đi ra. Rồi xong cái đòn cái đòn tương tàn, cái đòn tương tàn. Rồi xong. Cái đòn với Camui chết hết luôn các bạn ơi. Xong luôn rồi. Ok, ờ, vậy là bây giờ chỉ còn có một mình mình với lại Simmy thôi Người nào sẽ là người chiến thắng đây ờ. à, Không sao, chợ sao gọi là hai cái bánh mà yên tâm Ừ, hai cái hai à. cái Nhưng mà tí nữa còn một cái Ok Uhm, mấy bạn ơi, mình phải nhất định phải chiến thắng Mình không thể nào để thua Simmy được đó Mình không thể nào để thua con gái được hiểu không Tại vì mình là con trai, mình sẽ có sức mạnh hơn Mình sẽ chạy nhanh hơn, đó Thì mình sẽ chiến thắng, chắc chắn mình sẽ chiến thắng Ok, uh, uh, bánh rang, bánh rang, bánh rang Đi ra, đi ra, đi ra Đi ra, đi ra. Qua, qua ok rồi sống được <laughs> rồi bởi vì là bây giờ còn hai cái tí nữa sẽ còn một cái nè để coi ai sống nha <laughs> ok Opa. Rồi ok, bây giờ là đến trận cuối cùng sẽ còn có một cái bánh rán mà thôi hmm. Và mình với Simmy sẽ phải đánh nhau Sẽ phải đánh nhau giành cái bánh rán Ok Ông coi chừng tôi á Bà coi chừng tôi á Ok uh, uh, uh, đi lại Ôi chết Đi lại Đi lại Đi lại Đi lại nè Bà lại gần tôi tôi quýnh bà Đi lại Đi lại Không được lại gần tôi Không được Ý à chết rồi Yeah Win rồi bạn ơi <laughs> đó bạn thấy không trò này chơi rất là vui luôn nha người nào giành được nhiều bánh rán nhất thì người đó sẽ chiến thắng và người nào sống sót cuối cùng sẽ là chiến thắng nha các bạn ok tiếp nào rồi ok tiếp nào bạn ơi trò này chơi vui ơi là vui luôn nha rồi ok xuống đây hết nào mọi người xuống đây hết Bây giờ à, nha bị cái bay ra ngoài luôn trời <laughs> Bây giờ để coi coi là người người nào sẽ gọi là sống sót cuối cùng nha Hồi nãy là Phong thắng rồi nè ok Rồi nó đang đếm ngược nè Bánh rán chuẩn bị xuất hiện nè mọi người ráng chanh chanh nha cần mở Bắp cần bơ <laughs> gì vậy gì mà bánh bánh bánh rán cần mở trời <laughs> ở đây đây ok của phong của phong cái này của phong nha không không ai được giành của phong nha đằng sau lưng nè đằng sau lưng nè bên đây nè trời kìa bên đây kẹp ô kẹp rồi, kẹp rồi Ôi ơi may quá Xém nữa xàm chết rồi à? Tôi không thấy <laughs> Bà bị cận thị, mà còn đeo đeo kính đen làm gì Tào lao Ủa, có mà Đâu Ok, rồi, ok rồi, tiếp nha Ok, ok rồi Ok, bây giờ oh trận, Trận đầu tiên là không ai chết hết <laughs> Ok, để coi trận tiếp theo là ai chết đây Ok, để mình ăn, mình ăn thịt, thịt ăn, ăn, ăn thịt gà vô chạy, chạy cho nhanh mọi người Ăn thịt gà chạy cho nhanh Ok Đeo nè cha nè, uống cha nè Cho nó khỏe Tôi tôi xí đánh rán này, tôi xí cái này Rồi rồi Sammy đi ra, dạ, Sammy đi dạ, ra dạ, Đi ra Cái này của tôi rồi Rồi xong tôi chết luôn Rồi kết thúc game Trời ơi bạn ơi mình chết luôn rồi One hour later Rồi ok trận tiếp theo nè Bây giờ để lại, xem coi nè. Để xem coi ai là người sống sót rồi, nha okay, Ê, Nhưng mà khoan rồi, nha Tôi sẽ không ai hết nữa tôi, tôi quy định lên. nè tôi quy định là không nhường nha cứ nhào vô ờ, quýnh nhau đi chị em tương tàn anh em tương tàn hết không nhường nhau hiểu không ờ ok rồi sáu năm bốn ba hai một ơi ơi bánh đen bánh đen bánh đen bánh đen ok xí tôi xí bánh này nha ok ok rồi không sao cũng khá là đơn giản đúng rồi trận đầu tiên thì ai ai cũng sẽ có bánh rán hết cho nên là không sao cả ok trời ơi mong rằng là mong mong rằng là trận sau mình sẽ gọi là tiếp tục chiến chiến thắng các bạn ơi mình không muốn thua đâu ok uhm. mọi mọi người có biết lý do vì sao mấy cái bánh rán nó càng lúc càng càng biến mất không để cho đồ đồ chơi cho khó hơn sai rồi bởi vì mấy con Doraemon ngoài đây nó ăn nè đó mấy con Doraemon ngoài đây nó ăn nè <laughs> trời ơi trời quá trời Doraemon luôn ok ờ. nếu mà tính thế thì không phải Doraemon ăn đâu sao vậy không ăn trộm á hết tào lao em dạ, ăn hồi nào xí chị em tương tàn đi ca mui chị em tương tàn đi chị em tương tàn đi ca mui không thôi là chết đó dạ, đi lúc nào hai người cũng sao sao mà chị ca mui chết nó đủ rồi còn kéo đấy mình nữa sao mà sao mà chị ca mui chị ca mui cứ thích kéo kéo theo thêm thêm cây đòn chết chết theo ta kỳ ta ok chùm cho vui chùm cho vui <laughs> rồi ôi trận này thì sẽ còn lại ba người nhưng mà không sao trận này có đến ba cái bánh rán lận không yên tâm nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhớ hai người kia đi thôi <laughs> mình mình cảm giác mình cảm giác nguy hiểm bạn ừ bánh rán bánh rán ok suy cái này nhanh Vậy quá, rồi, trận này bữa là sau mới mệt nè Nhưng quay video bánh rán lại thèm bánh rán Doraemon các bạn ơi <laughs> ok, rồi Nói không? bây giờ có ba cái bánh rán thì không ai chết hết tí nữa còn hai cái chắc chắn sẽ có một người phải chết ok hy vọng rằng mình sẽ không chết các bạn ơi ờ, okay. hai em tôi xin đả kích ung phong đúng không sim đó cho thách đó tôi mà tôi là mạnh lắm nha tôi quýnh tôi quýnh tôi đấm đấm đấm đấm là mấy bà còn lâu mới lại gần được tôi hiểu không ok hiểu à đó ok để xem coi dạ nè đây <laughs> dọa ờ, tôi luôn hả ok chấp hai chị em bà luôn á ok ok chấp ba hai một ui xí xí đi ra đi ra tôi xí cái bánh này rồi đi ra đi ra đi ra tôi xí cái bánh này rồi chị em tương tàn đi chị em tương tàn đi chị em tương tàn đi mà không lại gần tôi được đâu tôi không thể đụng vào em gái tôi à! <laughs> rồi à, sao bị trả trả thù chị đi Sim ơi hãy trả thù mỗi lần này okay. không trả thù được đâu sao lúc nào tôi là người cuối cùng vậy trời ơi Ừ. Cố lên Kim ơi, cố lên Simi à Tôi với bạn lần nào cũng gặp nhau hết Tôi nghĩ rằng lần này tôi vẫn sẽ chiến thắng thôi Tại vì bạn không thắng được tôi đâu uhm. Ok ok để xem Ok Làm để xem đánh con gái nhục Gì đánh con gái nhục Tào lao Nhục Nhục Cái này là trò chơi mà Xí bánh rán Ok Xí đi nha Đi ra Chết ra Đi ra Ôi kiếm đau rồi Đè chết ra chết ra chết ra Mà không lại gần tôi được đâu Đi ra đi ra à, Trời ơi chết rồi Yeah Thắng hai trận luôn bạn ơi mình đã chiến thắng được hai trận ok <laughs> Ok các bạn ơi Thì vừa rồi Hero Team bọn mình đã cùng nhau chơi cái trò chơi gọi là Vô cùng là gọi là khốc liệt các bạn ơi Chị em tương rất tàn với nhau Rất đoàn kết rồi không? Rất đoàn kết thôi ngược lại không? Rất đoàn kết đó. Chị em anh em tương tàn với nhau các bạn ơi vui gì đâu luôn á ok thì cảm ơn anh em đã xem video này nha nếu như mà anh em thấy thích video này nè thì đừng quên là <laughs> để lại cho mình một like nè một share nè và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình và cũng đừng quên hãy qua bên kênh youtube của mèo simmy nè kairon tv Camui và Sammy cùng với các thành viên của Hero Team để đăng kiếm hộ cho mọi người nữa nha anh em. Ok, và bye bye. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye. Yêu anh em phải rồi. Tạm biệt.